Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm đô của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải ngoại hạng Anh nữa Thì trước khi mình vào giải ngoại hạng Anh thì anh em cũng đã xem cái trận Campuchia và vào đường này rồi mình cho tất cả anh em nằm dưới và nằm tài Thì trong nhóm mình có gửi kèo hiệp 2 cho tất cả anh em là nằm thêm vào Campuchia nữa Thì trận này anh em cũng húp full mã kèo nha Thì Campuchia ăn với cái tỷ số 5-1 Thì anh em cũng đã xả kèo và anh em quýnh nhồi kèo thêm thằng Campuchia nữa Thì anh em cũng đã húp full cái trận này tài và anh em xả kèo anh em đánh rung thì anh em húp full rồi nha Thì hôm nay mình sẽ sẽ um, vào nhận định cho tất cả anh em thì trước khi mình vào nhận định thì mình có cái kênh của thằng đệ cũng mới làm anh em anh em à, muốn xem cái kèo à, giải cỏ hay giải à, ngoại hạng Anh hay La Liga đồ thì anh em cứ qua cái kênh của thằng đệ mình anh em xem thì anh em sẽ lấy kèo bên đó nha đây đây đó là cái kênh kèo bóng cao tiếng nha anh em thì anh em có thể qua đây anh em xem và anh em cho thằng em của mình một lượt đăng ký và anh em vào anh em xem để nhận kèo nó cũng nhận định rất là nhiều giải giống như Tottenham, Liverpool là anh em Thái Lan hoặc là Campuchia thì rất là nhiều giải mà cũng kênh mới thì anh em qua anh em xem anh em để lại cho mình một lượt đăng ký luôn giúp thằng em mình luôn nha thì hôm nay mình sẽ vào vấn đề là mình nhận định cái trận của Leicester City và Liverpool cho tất cả anh em Thì hồi bữa mình có nhận định cái trận Liverpool cho tất cả anh em rồi Mình cho tất cả anh em nằm Liverpool thì bữa đó anh em cũng đã ăn full cái kèo Liverpool uh, hồi trận uh, Ừ, đầu tuần rồi anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái vòng 17 ngoài hàng Anh nữa nha đó là cái trận Liverpool gặp Leicester City vào lúc 3 giờ ngày 31 tháng 12 thì hiện tại trên bảng xếp hạng anh em cũng thấy Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 25 điểm sau 15 vòng đấu. Thì Liverpool đang lấy dần lấy lại phong độ của mình để à, vươn lên cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng để mùa sau đặng đá C1 nha anh em. Thì trong khi đó Leicester City đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 17 điểm sau 16 vòng đấu. Thì trong những trận đấu gần nhất của hai đội thì anh em thấy à, cái trận cúp liên đoàn thì uh, Liverpool để vô thua Man City với cái tỷ số là 3-2 thì Man City cũng rất là mạnh rồi. Còn trước đó thì uh, Liverpool cũng toàn thắng thì Liverpool đang dần lấy lại cái phong độ của mình. Còn trong khi Leicester City thì anh em thấy Leicester City cũng đang rất là mạnh nha, đang rất là có phong độ tốt thì trận rồi Leicester City để thua Newcastle với tỷ số là 3-0 trong hiệp 1 luôn anh em. Thì thằng Leicester City này tuy nó chơi được nhưng mà đội hình của nó cái hàng thủ của nó rất là yếu còn thành tích chơi trên sân nhà của Liverpool thì anh em thấy Liverpool chơi trên sân nhà gần nhất là 6 trận và để thắng được 4 trận và trong khi đó là để thua một trận thua hai trận anh em trận trước gặp Leeds thua Leeds với tỷ số là 2-1 trận gần nhất là trận giao hữu trước ờ, Lyon của Pháp thì ờ, Liverpool để thua với tỷ số là 3-1 còn thành tích chơi trên sân khách của thằng Leicester City thì thằng Leicester City đang có cái phong độ chơi trên sân khách rất là tốt nha. Thì trong 5 trận gần nhất Leicester City đã thắng hết 4 trận với cái cách biệt là hai bàn đổ lên và không để thủng lưới bàn nào thì Leicester City đang có cái phòng độ rất là tốt. Còn trong lịch sử đối đầu thì Liverpool toàn thắng Leicester City với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến ba bàn nha anh em. Đây anh em cũng thấy trong lần gần gần nhất là tháng 2 2022 thì Liverpool thắng Leicester City với cái tỷ số là 2-0. Thì anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Liverpool rất là cao nhiều hơn thằng Leicester City thì trong lịch sử lần gần nhất thì là Liverpool đã thắng Leicester City với cái tỷ số là 2-0 rồi mình cho anh em xem cái trận gần nhất của Liverpool và Leicester City đây trận đó Liverpool thắng 2-0 bàn thắng đầu tiên phút 34 nha anh em và bàn thắng thứ hai là phút 87 còn góc hai thằng này gặp nhau thì rất là nhiều quả góc thì anh em có thể nằm mã tài góc được nha mà anh em không cứ nên nằm mã Liverpool chấp góc anh em cứ nằm mã tài góc cho mình anh em nằm mã tài góc hiệp 1 tài góc hiệp 2 thì cho anh em xem cái đội hình của Liverpool ra sân trong cái trận gặp Leicester City là cái đội hình dự kiến đó là Đội hình 433 hàng công cao nhất bên cánh phải là Mohamed Salah, Nunes đá chính giữa nha anh em. Thì hàng công của um, trận này thì uh, Alexander Arnold đá chính nha anh em. Thì cái trận này có thể là Liverpool thắng với một cái cách biệt rất là nhiều bàn thắng thì uh, còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là đây thì cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Liverpool chấp 1,75 và tài xỉu 3,25 thì cái trận này anh em cứ chờ anh em chờ nó ra sân tầm 3 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống 3 hoặc 5 phút kèo nó sẽ tụt xuống 1.5 thì anh em có thể vào cái mã kèo 1.5 được nha còn tài xỉu thì anh em cứ canh mà tài xỉu tụt thì anh em vào rung hiệp 1 rung hiệp 2 thì sẽ lợi hơn cái kèo mà anh em đánh tài nguyên trận nha